Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Phạm Hồng Thái phường 10, diện tích 76m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe hơi, đất ở lô góc ba mặt thoáng, cách Hồ Xuân Hương 1 km, gần chợ, trạm y tế, ủy ban, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ, giá 10,5 tỷ đồng. Khách sạn mặt tiền Trịnh Hoài Đức phường 11, diện tích 370m2, tổng diện tích sàn gần 1.400m2,